Xin chào, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị Hiên ở trong buổi phát trực tiếp của chúng mình ngày hôm nay. Và không biết là bây giờ thì chúng mình đã có mặt ở trong buổi học ngày hôm nay cùng với chị chưa? Như hiện tại thì chị đã đang có mặt ở đây cùng với các bạn rồi. Vậy nên nếu như các em cũng đã đang có mặt trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay cùng với chị thì hãy gửi lời chào tới chị để chị biết nhé. Xin chào Trúc Phi, xin chào Ánh Nguyệt, xin chào các bạn. Không biết là bây giờ thì à, các bạn đã có mặt ở trong buổi học ngày hôm nay cùng với chị chưa ạ? Nhưng mà hiện tại thì chị đã đang có mặt ở đây cùng với chúng mình rồi đây Vậy nên nếu như các bạn đã có mặt ở trong phần phát trực tiếp này Thì hãy cùng gửi lời chào tới chị để chị biết nhé Chị biết rằng là các bạn đang trong một cái tiến trình ôn tập cho cái kỳ thi cuối học kỳ 1 Và chị cũng biết rằng là một trong số những cái văn bản mà các bạn quan tâm rất là nhiều ở trong giai đoạn này đối với các bạn học sinh lớp 12 đó chính là ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Không biết là à, có bạn nào ở đây à không biết là có bạn nào ở đây à, các bạn đã gọi là gì ạ? À các bạn đã à, đã có mặt ở đây cùng với chị trong ngày hôm nay chưa? Và các bạn ơi, chúng mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu về nội dung của ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường cùng với chị Hiên nhá. Trước tiên thì chị muốn xác nhận lại một số những cái điều nho nhỏ. Đó là ở trên lớp thì những bạn nào đã học qua văn bản này rồi ạ? Nào, không biết là ở trên lớp thì à, đã có bạn nào đã học qua văn bản này rồi nè Đã có bạn nào học qua văn bản này chưa ạ? <laughs> nào chúng mình ơi à, chúng mình sẽ cùng à, đợi nhau một chút xíu nhá không biết là à, đã có bạn nào học qua văn bản này chưa ạ và có bạn nào cảm thấy rằng là đây là một trong số những cái văn bản khá là khó với chúng mình không ạ? Nếu như mà các bạn cảm thấy đây là một cái văn bản khá là khó thì chị tin Ngày hôm nay các bạn dành thời gian À em mới học xong à Mới học xong hôm nay à? Ok nhất trí Có cảm thấy ổn không em? <laughs> có cảm thấy ổn không em? Chị nghĩ là là em cảm thấy ổn Có cảm thấy ổn không ạ? À? à tuần sau học sang sách kỳ 2 rồi à? Nhất trí nha Thế còn các bạn, à em còn chưa học xong người lái đò sông Đà Ok, nhất trí Có bạn nào học qua bài này rồi ạ? Và có bạn nào chưa học bài này ạ? Có thể cho chị Hiên biết được không? Các bạn có thể cho chị Hiên biết được không nào? À, vậy là ở đây cũng đã có những bạn học qua ai đã đặt tên cho dòng sông rồi Nhưng cũng có những bạn thì chưa có học đến ai đã đặt tên cho dòng sông Đúng không ạ? Thế nhưng mà bây giờ việc mà chúng mình sẽ cùng làm với nhau Đó là sẽ đi tìm hiểu về ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường với chị nhá Ok chưa ạ? Các bạn đã sẵn sàng chưa? Ồ em đang học dở à Nhất trí nha à, Chị à, dễ hiểu hơn người lái đò sông Đà Đấy là theo cái suy nghĩ của em thôi nhá Chứ còn rất là nhiều bạn có phản ánh lại với chị rằng là Chị ơi em học người lái đò sông Đà em còn hiểu Nhưng mà đến ai đã đặt tên cho dòng sông thì em cảm thấy khá là khó hiểu Vậy là chúng ta cũng có thể thấy là gì ạ À chúng ta cũng có thể thấy là Theo cái cảm quan và đánh giá của mỗi người thì sẽ khác nhau đúng không nào? Nhưng mà bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau đến với ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường cùng với chị nhá. À, trước tiên, khi mà tìm hiểu về bất cứ một văn bản nào thì có lẽ các em cũng đã biết rồi đấy. Đó chính là chúng ta sẽ cần phải tìm hiểu thông tin về tác giả, đúng không ạ? Một la mã tìm hiểu chung. Một nhỏ tác giả và tác giả của ai đã đặt tên cho dòng sông là ai nhỉ các bạn nhỉ? Đó chính là nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường em nhé Và về nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị đến một số nét đáng chú ý Về sự nghiệp sáng tác của nhà văn này như sau Thứ nhất, chúng ta có không gian nghệ thuật được không nào? Chị sẽ chỉ nói về những thông tin liên quan tới uh, sự nghiệp sáng tác thôi nhé Chúng mình sẽ nói về không gian nghệ thuật nào À các bạn ơi, các bạn có có nhớ không gian nghệ thuật của Hoàng Phủ Ngọc Tường là gì không ạ? Mỗi người nghệ sĩ thì trong quá trình sáng tác đều có một không gian nghệ thuật để đi về. Nếu như nhà thơ Hoàng Cầm, cả cuộc đời của mình đắm đuối trong vùng đất Kinh Bắc đầy thơ và mộng. Nếu như chúng ta có Nguyên Ngọc Nguyễn Trung Thành gắn liền với mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng và gió. Nếu như đối với Tô Hoài, đó là mảnh đất Tây Bắc, đó là gì ạ? Đó là Hà Nội. Thì chúng ta cũng bắt gặp một không gian nghệ thuật đã trở đi trở lại trong rất nhiều những tác phẩm của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Đó chính là xứ Huế Mộng Mơ. Đúng không ạ? Đã đôi lần đến với Huế Mộng Mơ, tôi ôm ấp một tình yêu tròn vẹn. Vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được nét dịu dàng pha lẫn trầm tư. Thì chúng ta thấy rằng là cái không gian nghệ thuật của Hoàng Phủ Ngọc Tường chính là xứ Huế. Đúng không nào? Và chúng ta thấy rằng là một trong những cái dòng sông được coi là biểu tượng cho xứ Huế mộng mơ. Thế nhưng đó cũng chính là dòng sông đã từng trở đi trở lại trong những tác phẩm của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Vậy nên có lẽ đó là lý do mà người ta nói rằng sự nghiệp văn chương của Hoàng Phủ Ngọc Tường được ví như là một dòng sông độc đáo, luôn chăm chỉ, miệt mài, sáng tác không ngừng nghỉ để đóng góp cho đời những áng văn thơ hay. Được không ạ? Và hãy chú ý nếu như chúng ta nói về phong cách nghệ thuật Chúng ta nói về phong cách nghệ thuật của Hoàng Phủ Ngọc Tường nhé Thì các bạn sẽ thấy đó chính là một cái phong cách viết rất độc đáo, là sự kết hợp ăn ý giữa chất trí tuệ và chất trữ tình. Kết hợp ăn ý giữa chất trí tuệ và chất trữ tình. Hãy chú ý nhá. Và chúng ta cũng có thể thấy rằng là ở trong những cái trang viết của Hoàng Phủ Ngọc Tường ấy Đó là cái sự kết hợp của nhiều vốn kiến thức chủ đề khác nhau Như văn học, triết lý, lịch sử, vân vân Những sáng tác của người nghệ sĩ này thì theo một cái lối hành văn hướng nội Xúc tích, mê đắm và tài hoa được không ạ? Và chúng ta cũng thấy rằng là uh, trong cái sự nghiệp viết của Hoàng Phủ Ngọc Tường thì uh, cái gọi là gì ạ? Cái thể loại Sở trường đã gặt hái được nhiều thành công nhất của Hoàng Phủ Ngọc Tường đó chính là thể ký. Thế nhưng mà trước khi viết ký thì Hoàng Phủ Ngọc Tường cũng đã từng viết thơ, đúng không ạ? Hoàng Phủ Ngọc Tường cũng đã sáng tác thơ và các tác phẩm thơ của ông thì đều mang cái vẻ đẹp của nỗi buồn hoài niệm cùng với những quan niệm về lẽ sống, về cái chết. Được chưa nào? À, Hoàng Phủ Ngọc Tường cũng đã giành được rất là nhiều những cái giải thưởng à, trong cái sự nghiệp cầm bút của mình đó là giải thưởng nhà nước về văn hóa văn học nghệ thuật văn hóa nghệ thuật văn học nghệ thuật đó là giải thưởng văn học của hội nhà văn Việt Nam được không ạ? Đó là giải thưởng văn học nghệ thuật chế Lan Viên tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất vào năm 2015. Đó, thế thì chúng ta có thể thấy rằng là với một cái cuộc đời được ví như một cái con sông miệt mài trôi chảy, đúng không ạ? Miệt mài sáng tác thì à, Hoàng Phủ Ngọc Tường đã đóng góp cho đời những cái áng thơ văn hay và nhận được cái niềm yêu thương từ gì ạ? À từ rất nhiều độc giả qua mọi thế hệ. Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá. Ok chưa nào? Chúng mình ơi, chúng mình nắm được những thông tin về tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường chưa ạ? Đợi chị cắm cái sạc một chút xíu nha. Bây giờ mới là cái phần quan trọng đây này các bạn ạ, bây giờ mới là cái phần quan trọng đây này. Ngày hôm nay thì ờ, chị ờ, xin phép nhá. Ngày hôm nay thì chị xin phép là sẽ có thể chia sẻ cùng với các bạn về một cái cách. Được không ạ? Chị xin phép là được chia sẻ với các bạn về một cái cách để các bạn có thể học, các bạn có thể nắm bắt kiến thức về ai đã đặt tên cho dòng sông nhá. Đây mới là cái then chốt mà chị đi cùng với chúng mình này Đó chính là hai la mã phân tích Và cụ thể là nội dung của tác phẩm Phần này cực kỳ quan trọng Không biết có bạn nào đang à, cảm thấy rằng là Mình khá là bối rối khi mà mình chia bố cục cho văn xuôi không ạ? Bởi vì chị tin chắc chắn một điều rằng là để chia được bố cục cho văn xuôi không phải chuyện đơn giản. Mà dạng đề chúng ta thường gặp ở thời điểm hiện tại đó là dạng đề gì đây? Đó là dạng đề gì nhở Phân tích một cái trích đoạn. Đúng không ạ? Bây giờ cái dạng đề mà mình thường gặp là người ta sẽ cho mình một cái trích đoạn văn xuôi. Thế xong rồi người ta sẽ yêu cầu mình là phải phân tích cái trích đoạn đó. Ở đây đã có những bạn nào từng gặp cái dạng đề như vậy chưa ạ? Và các em ơi, ở thời điểm hiện tại thì cái cấu trúc của đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia cũng là như vậy. Cho một cái trích đoạn, yêu cầu phân tích cái trích đoạn đó, sau đó làm rõ một cái yêu cầu nâng cao. Thế nên chị cho rằng là đối với gì ạ? Đối với ký khi mà chúng ta học ký thì cái việc mà gì ạ à khi mà chúng ta học ký thì cái việc mà chúng ta chia được bố cục là một trong những cái yếu tố cực kỳ cực kỳ quan trọng nha và bây giờ thì các bạn sẽ cùng chia bố cục với chị Hiên nhá trước tiên chúng ta có thể thấy rằng cái nội dung chi phối ở trong ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường đó là gì nhỉ? Đó chính là vẻ đẹp của dòng sông Hương Đúng không? Con sông dùng rằng con sông không chảy Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu Đúng không ạ? Cái, cái, cái then chốt nhất mà chúng mình sẽ cùng đi tìm hiểu ở trong cái tác phẩm này Đó chính là vẻ đẹp của dòng sông Hương Đúng không các em? Đây là nội dung chính nhất nhá. Thế nhưng mà nếu như đối với người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân đi phải không ạ? Thế thì chúng ta có thể thấy là người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân với hình tượng con sông Đà đi thì chúng ta sẽ nhìn nó trên cái phương diện đó là hai cái vẻ đẹp đối lập. Một cái vẻ đẹp hùng vĩ hung bạo và một cái vẻ đẹp thơ mộng trữ tình. Đúng không? Nhưng mà đối với ai đã đặt tên cho dòng sông thì chúng ta phát hiện ra những cái vẻ đẹp cũng rất riêng của con sông này. Và đây là những cái vẻ đẹp được phát hiện trên những cái góc độ nhé nó sẽ là góc nhìn địa lý Đó Hay còn gọi đây chính là thủy trình của dòng sông Hương mà các bạn cũng biết rồi, nếu như nói về thủy trình của dòng sông Hương ấy Thì chúng mình sẽ có là nơi xuất phát điểm của nó là ở đâu nhỉ? À, ở thượng nguồn này Ở thượng nguồn Đây là đoạn 1 Nhá Tiếp tục này ở ngoại vi thành phố Huế, hay nói cách khác, đây chính là lúc mà dòng sông Hương đã xuôi về gì ạ? À? Đồng bằng châu thổ, đúng không? Ngoại vi thành phố. Thì ở đây chúng ta có đó là đoạn 2. Các bạn ơi, các bạn cứ theo dõi ở trong sách giáo khoa giúp cho chị nhá. Và chúng ta sẽ chia bố cục thành các đoạn như thế này. Thì các bạn nắm bắt kiến thức nền sẽ rất là dễ. Và chị tin chắc chắn một điều rằng cái này nếu như các bạn nắm bắt được cái cách mà chị chia sẻ ngày hôm nay thì nó sẽ bổ trợ cực kỳ lớn cho các bạn trong việc các bạn học ký, học bút ký, học tùy bút. Các bạn sẽ nắm rất là chắc nội dung và chị cũng mong là các bạn có thể làm được điều đó qua cái ngày hôm nay khi chị trao đổi cùng với chúng mình. Ok chưa ạ? Sau đó chúng ta sẽ có trong lòng thành phố Huế được không ạ? Sẽ là đoạn 3 và đoạn 4 nhé. Được không ạ? Và chúng ta sẽ có khi chia tay thành phố Huế. Thủy Trinh mà. Thủy Trinh là gì? Là cái hành trình của dòng chảy, hành trình của con sông này mà. Ok chưa ạ? Thì đây sẽ là đoạn 5 nha. Ok chưa nào? Và Chúng ta sẽ có, đây là cái ý thứ nhất là góc nhìn địa lý vẻ đẹp của sông Hương qua cái góc nhìn địa lý. Chúng ta còn có là vẻ đẹp của sông Hương qua góc nhìn lịch sử. Vẻ đẹp của sông Hương qua góc nhìn văn hóa thi ca. Được không ạ? À? Và vẻ đẹp của sông Hương qua góc nhìn cuộc đời thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá Vậy là chúng ta sẽ có bốn cái góc nhìn Khi chúng ta đi nhìn nhận về vẻ đẹp của con sông này Và các bạn sẽ lưu ý giúp cho chị nhá Được không ạ? À? Các bạn sẽ lưu ý giúp cho chị nhá Được không nào? Hãy chú ý này Chị nhắc lại một lần nữa Cái nội dung chính nhất mà chúng ta cần phải đi tìm hiểu Đó chính là vẻ đẹp của dòng sông Hương Được không ạ? À? là vẻ đẹp của dòng sông Hương nhá Và cái điều quan trọng nhất đó là chúng ta sẽ xác định được những cái khía cạnh Hay nói cách khác là những cái góc nhìn chúng ta có ở đây Vẻ đẹp của dòng sông Hương được thể hiện qua góc nhìn địa lý này Vẻ đẹp của dòng sông Hương được thể hiện qua góc nhìn lịch sử này Vẻ đẹp của dòng sông Hương được thể hiện qua góc nhìn văn hóa thi ca này Và vẻ đẹp của dòng sông Hương được nhìn qua góc độ cuộc đời này Thì cái góc nhìn lịch sử này sẽ là đoạn 6 nhá Được không ạ? À? Đoạn 6 nhá Được không nào? Cái này thì sẽ là còn lại nhá đó thì các bạn sẽ rất là dễ để các bạn chia bố cục dựa vào cái hướng dẫn của chị trong ngày hôm nay Ok chưa ạ? À? Đồng ý không nào? Và nếu như khi mà chúng mình phân tích ý, thì chị khuyên các bạn là các bạn nên chủ động thiết lập những cái bảng để chúng mình có thể phân tích nhé. Ở đây ví dụ như chúng ta sẽ có nội dung biểu hiện này, chúng ta sẽ có dẫn chứng này và chúng ta sẽ có về cái phần bình luận cho cái dẫn chứng đấy. Ok chưa ạ? Ví dụ như các em có thể chủ động thiết lập một cái bảng biểu như thế này dưới cái sự hướng dẫn của chị nha. Đây, chúng ta có này. Thứ nhất là chúng ta sẽ phân tích. Đây ạ, à, chúng ta sẽ phân tích nhá. Đây, chúng ta sẽ có này. Sông Hương. Qua góc nhìn địa lý. Đó. Thì ở đây mình sẽ có là đoạn 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 Tức là năm cái đoạn đầu tiên và giống như cái bố cục mà chị vừa mới chia cùng với các bạn ở phía trên á Ok không nào? Giống như cái phần nội dung mà chị vừa chia với các bạn ở cái phần phía trên á Đó thì các em cũng sẽ lưu ý giúp cho chị nhá Thì ở đây chúng ta sẽ có là Sông Hương Nơi thượng nguồn Đó, ví dụ như vậy Đúng không? Bởi vì là thủy trình của dòng sông Hương thì mình sẽ chia ra là sông Hương nơi thượng nguồn này, sông Hương khi chảy về đồng bằng châu thổ này, sông Hương ở trong lòng thành phố Huế này và sông Hương khi rời khỏi thành phố Huế mà. Đấy thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá Là trước tiên chúng ta sẽ có sông Hương nơi thượng nguồn Ok chưa ạ? Thế thì ở đây chúng ta có Đối với sông Hương nơi thượng nguồn thì mình sẽ có đây là dẫn chứng này Đó Và đây chính là cái phần bình luận Hay nói cách khác đây chính là cái phần mà mình sẽ đi làm rõ dẫn chứng nhá. Đây sẽ là cái phần mà mình đi làm rõ dẫn chứng cùng với nhau. Ok không ạ? À? Thế thì ở đây chị sẽ lấy như thế này để các bạn có thể dễ hiểu. Ví dụ ở đây nhá, chúng ta có đây là sông Hương nơi thượng nguồn và chị có một cái dẫn chứng đầu tiên cho sông Hương nơi thượng nguồn. Chúng mình ơi, chúng mình lấy dẫn chứng ở đâu các bạn nhỉ? Các em có biết là chúng mình lấy dẫn chứng ở đâu không? Các bạn có biết là chúng mình lấy dẫn chứng ở đâu không? Đương nhiên là chúng mình sẽ lấy dẫn chứng ở... Ở đâu nhỉ? Chúng mình lấy dẫn chứng ở đâu nhỉ? Chúng mình lấy dẫn chứng ở trong cái phần trích đoạn mà các bạn được cung cấp ở đề bài ấy. Hay nói cách khác, chúng ta lấy dẫn chứng từ phần ngữ liệu văn bản các em nhá. Thế thì ví dụ như chúng ta có ở đây này, dẫn chứng đầu tiên đó chính là trước khi về đến vùng châu thổ êm đềm, trước khi về đến vùng châu thổ êm đềm. Nó đã là một bản trường ca của rừng già. Nó đã là một bản trường ca của rừng già. Được không ạ? À? Rầm rộ giữa những bóng cây đại ngàn. Rầm rộ giữa những bóng cây đại ngàn mãnh liệt qua những gành thác mãnh liệt qua những gành thác được không ạ à? cuộn xoáy như cơn lốc vào những đáy vực bí ẩn cuộn xoáy như cơn lốc vào đáy vực bí ẩn được không ạ? À? Và cũng có lúc nó trở nên dịu dàng và say đắm Và cũng có lúc nó trở nên dịu dàng được không nào? Và say đắm giữa những dạng dài trói lọi của hoa đỗ quyên rừng Và say đắm giữa những dạng dài trói lọi của hoa đỗ quyên rừng Đó, được không nào? Thì các bạn sẽ chú ý nhá Ví dụ như chúng ta có một cái phần dẫn chứng như thế Để bây giờ chị sẽ chỉnh như thế này để các bạn dễ hình dung hơn nha Đây ạ à. Ok chưa? Như vậy thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ rộng rãi thoải mái hơn Được không ạ? À? Đây nhá, chị sẽ gõ xuống Đây, sông Hương qua góc nhìn địa lý Chúng ta có cái phần dẫn chứng đầu tiên và như chị có nói với các bạn rồi thì cái phần dẫn chứng này sẽ là cái phần mà chúng ta lấy từ đâu ra nhỉ? Chúng ta lấy từ văn bản nhé. Thế nhưng bây giờ các bạn trước tiên khi mà nhìn vào dẫn chứng ấy là các bạn phải xác định được những cái từ khóa quan trọng. Ví dụ nhé, các bạn nhìn này. Từ khóa quan trọng nhất ở đây đó chính là hình ảnh sông Hương được so sánh với bản trường ca của rừng già. À, đúng chưa? Đúng không ạ? Hình ảnh sông Hương được so sánh với bản trường ca của rừng già. Và bản trường ca đó được miêu tả như thế nào đây ạ? Bản trường ca đó được miêu tả với những cụm từ rầm rộ này. Rồi thì mãnh liệt này. Đúng không? Rồi thì cuộn xoáy này. Đó, được không ạ? Các bạn và gì dạ dịu dàng này. Đúng không? Say đắm này. Đó, tức là chúng ta phải xác định được những cái thông tin quan trọng được cung cấp. Các em nhá, đây là một cái phần cực kỳ quan trọng ạ. Được không nào? Hãy chú ý giúp cho chị nhá. Đây là một cái phần cực kỳ quan trọng ạ. À. Trước khi về đến vùng châu thổ êm đềm nó đã là một bản trường ca của rừng già Rầm rộ qua những bóng cây đại ngàn mãnh liệt qua những cành thác cuộn xoáy như cơn lốc vào đáy vực bí ẩn và cũng có lúc Nó trở nên dịu dàng và say đắm giữa những dạng dài trói lọi của hoa đỗ quyên rừng Các bạn ơi hãy chú ý nhá Thì ở đây chúng ta có dẫn chứng rồi Và chúng ta đã gạch được những cái từ khóa rất là quan trọng rồi Việc mà chúng mình cần làm bây giờ là gì? Việc mà chúng mình cần làm bây giờ là bình luận về nó. Trước tiên nhá, mình sẽ thấy này, cái thứ nhất. Hãy chú ý đến các biện pháp tu từ. Đây là cái lưu ý đầu tiên dành cho các bạn. Và chúng ta thấy rằng là cái biện pháp tu từ được sử dụng ở đây đó là gì nhỉ? Đó là nghệ thuật so sánh. Đúng không em? So sánh cái gì? So sánh sông Hương. So sánh sông Hương với cái gì? với bản trường ca của rừng già Được không ạ? À? Bản trường ca của rừng già Và bản trường ca đó có cái gì ạ? À? Bản trường ca đó có những cái cung bậc và giai điệu phong phú với những giai điệu phong phú và những giai điệu phong phú đó được thể hiện bằng các cụm từ nào nhỉ? Chính là những cái cụm từ bôi đỏ mà chị đã để ở đây cùng với các bạn Đó là một bản trường ca rầm rộ Đó là một bản trường ca mãnh liệt Đúng không? Đó là một bản trường ca cuộn xoáy Đúng không ạ? À? Và đó cũng là một bản trường ca dịu dàng và say đắm Phải không ạ? À? Dịu dàng say đắm Thế thì các bạn ơi Nếu như thế này thì nó mới chỉ là việc mà gì ạ? Đó là chúng ta mới chỉ có nêu ra và nhắc nhớ lại dẫn chứng thôi. Bây giờ chúng ta sẽ phải huy động cái vốn ngôn từ của mình để chúng ta có thể làm rõ hơn cho cái ý này. Thật ra thì Thảo ơi, không phải là mình mình em cảm thấy khó đâu. Mà nếu như thực sự chúng ta đã học hai tác phẩm ký thì có rất nhiều bạn nói với chị rằng các bạn ấy thấy ai đã đặt tên cho dòng sông rất là khó. Và các bạn ấy cực kỳ khó nắm bắt và cực kỳ khó hiểu đó cũng là lý do vì vì sao ngày hôm nay chị đang có mặt ở đây cùng với chúng mình để chị có thể hướng dẫn cho chúng mình tiếp cận với những cái tác phẩm thuộc thể ký và đặc biệt ở đây là ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường và các bạn có thể chủ động áp dụng nhá. Thì ở đây chúng ta bắt đầu này, chúng ta bắt đầu phân tích và bình luận này. Rầm rộ ở đây là cái giai điệu mạnh mẽ, khỏe khoắn, gấp gáp giai điệu mạnh mẽ, khỏe khoắn, gấp gáp. Đó, được không ạ? À? Mãnh liệt ở đây là một cái giai điệu dồn dập, nhanh, kéo dài. Dồn dập, nhanh, kéo dài. Được không ạ? À? Cuộn xoáy ở đây là một cái giai điệu như thế nào ạ? À? là cũng là một cái giai điệu rất là dồn dập là một cái giai điệu nhanh đúng không ạ và khiến cho chúng ta bị làm sao nhở có một cái cảm giác là dường như là đang có một cái một cái xoáy nước tít ở trước mặt đúng không ạ dịu dàng say đắm ở đây đó chính là gì đó chính là cái giai điệu nhẹ nhàng tha thiết ngân vang giai điệu nhẹ nhàng tha thiết ngân vàng đó ok chưa ạ thế thì khi mà các bạn làm được như thế này thì tự nhiên là cái phần bình luận của các bạn cũng sẽ trở nên tốt hơn đúng không ạ cũng sẽ trở nên sâu hơn đúng không thế thì chúng ta có thể thấy rằng là ở đây với những cái tính từ được sử dụng như là rầm rộ mãnh liệt rồi những động từ như là cuộn xoáy rồi những tính từ như là dịu dàng say đắm phải không ạ thì cho chúng ta thấy được là quả thực là trước mặt chúng ta bây giờ là hình ảnh của một con sông hương rất là khác đó là một cái con sông mà nó khác hoàn toàn với hình ảnh của sông Hương mà chúng ta thường quan sát trong cái mối quan hệ, trong cái không gian với kinh thành Huế, với thành phố Huế đúng không nào? Và đây là những cái từ ngữ giàu giá trị tạo hình đã gợi tả được cái vẻ đẹp của sông Hương. Đó là một cái vẻ đẹp vừa hùng vĩ, vừa hùng vĩ, vừa man dại, vừa trữ tình say đắm lòng người hoang sơ. Trữ tình say đắm lòng người được không nào? Và chúng ta cũng từ đó chúng ta xác định được cái diện mạo của dòng sông Hương Nơi thượng nguồn, đúng không ạ? À? Trong cái vẻ đẹp được quan sát từ góc nhìn địa lý Thì chúng ta đã nhìn thấy được cái diện mạo của dòng sông Hương Đó là dòng chảy của sông Hương luôn vận động theo những trạng thái vô cùng phong phú bởi nó chứa đựng một sức sống tràn trề mãnh liệt, vừa có một thế giới tâm hồn phong phú và bí ẩn. Diện mạo của sông Hương vừa phản chiếu diện mạo của thiên nhiên, không gian xung quanh nó, đồng thời cũng thể hiện thế giới tâm hồn phong phú bí ẩn của nó. Và sông Hương, ngay từ nơi khởi nguồn đã là một dòng sông xinh đẹp, với vẻ đẹp vừa tươi tắn này, vừa rực rỡ này, vừa dịu dàng này, vừa đăm thắm này, lại vừa hoang dã và hồn nhiên. Chính sự tươi trẻ mạnh mẽ của sông Hương là do tiếp nguồn sức sống từ bà mẹ thiên nhiên. Sự đầm thắm và bí ẩn của sông Hương lại do cuộc hành trình gian truân của nó khi tìm về với thành phố thân yêu của chính mình. Được không ạ? À? Thì các bạn sẽ chú ý nhé. Sau đó thì tương tự như vậy các bạn sẽ xây dựng cái dẫn chứng tiếp theo nơi thượng nguồn đó là giữa lòng Trường Sơn, Sông Hương đã sống một nửa cuộc đời mình như một cô gái di gan phóng khoáng và man dại. Rừng già đã hun đúc cho nó một bản lĩnh gan dạ, một tâm hồn tự do và trong sáng. Đó, các bạn lại bắt đầu viết ra tiếp dẫn chứng Và các bạn lại tiếp tục quan sát giống như chị vừa làm cùng với chúng mình ở bên này Mình sẽ có một cái phần bình luận ở đây Được không ạ? À? Từ đây mình phát hiện ra diện mạo của sông Hương hay nói cách khác là vẻ đẹp của sông Hương được thể hiện ở trong cái quãng đó là như thế nào, trong những cái câu văn đó là như thế nào. Được không ạ? À? Chúng mình ơi được không? Nếu như mà các bạn muốn là có tài liệu để ôn tập thì các em có thể nhắn tin về cho admin fanpage học văn chị Hiên để hỏi về bộ sổ tay văn học hoặc là về cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu trọng tâm để chúng mình có thể có được những cái bài văn và được cung cấp những cái phần kiến thức nó cực kỳ khoa học về sông Hương để chúng mình cùng với nhau ờ, học cái văn bản này nha. Ok không nào? Buổi tối ngày hôm nay có lẽ là chị do chị phát hơi muộn một chút xíu Thế nên là chị cũng không thấy là có nhiều bạn tham gia nên là chắc là chị sẽ tạm thời dừng lại phần phát trực tiếp của mình tại đây Và hẹn gặp lại các bạn ở trong một cái phần phát trực tiếp gần nhất Để nếu như các bạn cảm thấy rằng là cái việc mà chúng ta học ký theo cái hình thức như thế này hiệu quả Thì chị sẽ lại quay trở lại cùng với các em để đồng hành cùng với các em nhé được không nào? Ngày hôm nay thì cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian cho chị. Và sớm thôi, chúng mình sẽ còn gặp lại nhau chứ trong những phần phát trực tiếp tiếp theo. Đừng quên tìm hiểu về khóa học luyện đề chuyên sâu cũng như là khóa học toàn diện của chị để chúng mình được đồng hành cùng với nhau nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye!